Đấy, con được rồi nhá Tối nay cứ thế mà à, hạ màn xuống xong là ngủ nhá cái màn này thì các bác làm vừa đấy cái màn này vừa giường nhưng mà mỗi tội là cái chiếu hơi uh... Ai à, buộc luôn ở bên này đi nhá à. chảy cho con chả cho tí à Đấy, thì các bác là à, bảo hai đứa là hộ em già là à, dọn dẹp ở trên giường để tí nếu mà ăn cơm xong thì ờ, có thể giải luôn chiếu và căn màn cho ba bố con luôn đó ba nhá ừ. để gọn vào nhé con nhá Xin chào quý bác anh chị và tất cả mọi người đã à, quay trở lại với à, kênh anh Sa Trường Giang TV à, hôm nay thì à, em già vào đây thì cái đăng tải cái video thì có chú Điền Vũ à, xem được cái bài video và cũng thương à, ba bố con đấy chú có gửi là 4 triệu cho canh để mua ít à, à, sáng những cái đồ ăn thức uống hàng ngày cho gia đình ấy thì hôm nay em là vào uh, mua ít thịt này và hôm trước thì cũng không có màn thì thì em già thế đi mua cái màn này và mua mì tôm để bao bố con uh, ờ, có cái ăn bởi vì cái bao bao ba gạo trước thì em già cũng đã mua rồi còn uh, nếu mà thiếu tới này mà thiếu cái gì nữa thì em già tiếp tục mua chú nhé vâng Lên xấu lấy hết đi Cân, cân xấu Cân xấu mấy của hai cân đây là thịt lợn ta hả lợn ta lợn ta thôi ờ. cái miếng này hơi béo đây này lên đây giò nách bác chỉ giò nách ấy vâng vâng ờ. đây thịt lợn này rất là ngon ờ thật này ngon đây này. là một cân cân ờ. cân mấy hả đây cân là đây cân mấy cân gần cân tư rồi cân tư cô cho ít là nạp Cân dứa là hết là tiền cua 165 nghìn giờ em già sẽ đi uh, uh, mua màn này và mua mì tôm cho ba bố con màn xịn thì trăm rưỡi thôi vâng màn này thì um, 80 nghìn một cái đây màn màn kia màn đây là màn, à, màn cao màn xịn nuôi ừ. cái này mà đun bếp ở nhà thì ấy lắm rồi đun ừ. bếp nếu mà đun bếp ở nhà thì nó nó đen đen yeah. có phòng riêng thì có lấy lấy đi đâu không em Chiếu à, ờ, ờ, thật sự thưa chú điểm Gú là vừa rồi thì em già vào thì cái chiếu cũng hỏng hết tí thì em già cũng bởi ờ, cái cái thường bên kia cũng hẹp lắm chị ạ. Vâng. Vâng, vâng. Có mì tôm ở trong này có mì tôm không chị? Mì tôm thành thùng á? Vâng vâng. Thành thùng chị lại hết rồi, không, không khó nữa. Thế hả? À? Vâng. được rồi chị tính tiền thôi em. Trăm hai. À, Trăm ba. Trăm ba. À? Vâng cái chiếu là 50 nghìn à? năm nghìn cái vâng. bé cũng 50 nghìn nhưng mà chị lấy vâng. cũng 50 nghìn rồi, rồi, làm rồi. từ thiện thì chị lấy 50 nghìn vâng trăm ba đấy tiền to này trăm mì tôm hộp hộp là hết sạch luôn này cô mì hết sạch rồi vâng có u bò mì chắc kia đấy trăm ba chi bù ba trăm bảy ba trăm ừ. sáu mươi bảy mươi vâng vâng chị bù ba trăm bảy nhé vâng cho mì tôm chắc là xa quán quán khác ờ, quán nào có, có. thế à lên trên hay là lên dưới kia có xuống dưới cũng có ờ, ở ờ, dưới này cũng có vâng vâng dưới có cái quán to đây nó có mà ở bên thế dưới à? đường đây quán vâng. À... vâng thế được rồi thế, thế, thế cháu sang sang bên quán kia ở quán kia có mà vâng ạ. bên dưới đường ở đây đi một tí là đến rồi là vâng vâng. vâng quán gọi là quán huấn phương đấy thế hả ờ. vâng vâng thế để à, cháu sang kia xem vâng vâng còn uh, à, mì tôm uh, thùng không? Em còn uh, em còn uh, cô với mì đỏ Vâng, cho em một thùng cô mi. bé. Cô bé. Vâng, em còn cô bé. Vâng vâng. Okay. mươi 000 Vâng vâng. Một thùng thôi à? Một thùng. 70 đi chị. <laughs> em còn bán hợp lý rồi. Vâng. Thế chị cho em một thùng. Thưa các bác là đấy thì em già cũng vào quán của chị đây là cũng thuộc của hơi cách Liêm Sơn là một đoạn thôi thuộc xã Liêm Sơn bảy năm hả chị đi làm đâu em đi bên Liêm Tổng à. vâng nhà Liêm Tổng luôn à không nhà em ở Cao Vai ạ à. Vâng. em của chị vâng. Em về nhá chị Rồi Vâng Thiếu gì qua đây Vâng ok Đầy đủ các mặt hàng Vâng ạ à. Thế còn bây giờ thì à, có lẽ là em già thế đi vào nhà ba bố con Bởi vì uh, trong uh, à, quán thời gian mà mua đồ ấy thì cũng mua được uh, tôm này chiếu này màn và mua ít thịt để ba bố con có cái à, nấu nướng để ăn đấy nhưng không biết giờ này đang trưa chưa và cũng em già cũng không biết là có nhà không bởi vì gia đình không có điện thoại ấy các bác vâng thì à. Vâng, hiện tại thưa các bác là em già đã có mặt tại con đường đi vào nhà ba bố con ấy thì uh, như cái video trước mà đăng tải lên ấy thì em già cũng uh, đi vào trong này chưa biết đường Cho nên là chưa giới thiệu qua cho mọi người biết là quán đường mà hết đường bê tông từ xá vào trở vào nhà ba bố con Thì uh, đi một đoạn đường đất hơn ba cây số nữa là mới đến đây mới đấy hiện tại là đến đây và có một cái đường nhỏ đi vào à, đi đi à, đi bộ vào à, nhà ba bố con thì ở đoạn này thì em già không đi xe được rồi bởi cái đường quá quá nhỏ <laughs> đấy thì bây bây giờ thì xin mời các bác là cùng đồng hành cùng em già đi trao cái món quà của chú Điềm Vũ cho ba bố con xin mời các bác ạ thưa các bác là em già là cần uh, cứ mỗi một tay cần một thứ cho em nhờ em à, camera là cần một chút hộ bởi vì đoạn đường này là ờ, đi ờ, không được đi không đi được xe mọi người không biết ở giữa là có đi xe được không nhưng mà ở trên này em già không thể đi được tay yếu bởi vì uh, đợt trước là em già cũng ngã xe tay bị à, lệch khớp cho nên bây giờ tay em già yếu lắm Thế thực sự là à, hôm trước thì ờ, chú Điềm vũ cũng có dặn là à, ở trong gia đình mà có thiếu thốn cái gì ấy đồ nhu yếu phẩm đấy thì uh, có thể là em là mua vào cho ba bố con trước trước trước mát là uh, kéo đó tạm thời bởi vì mùa giáp hạt là ba bố con cũng không có gì ăn đấy thì uh, qua cái video này thì uh, rất là mong muốn là nhận được uh, sự uh, động viên nếu nếu quý bác nào mà uh, có muốn hỗ trợ ờ, gia đình ba con ấy thì à, có thể là ờ, hỗ trợ qua canh để canh à, em già thế trực tiếp là à, lấy vào cho gia đình ba bố con hiện tại thì em già cũng sắp đến gia đình ba bố con rồi không biết có nhà không thì để em già và đưa tất cả mọi người đi vào trong nhà của nhà ba bố con ui nhớ cho em ấy nhà con bố đồ con chính là à ôi có một đứa minh thái đi minh thái hát trên một hồ hát trên một hồ thế là bố đi à, hàng xóm rồi à đây bố đi làm gì ở bên kia bác gì mà chị tỷ nhưng mà gắt tành gắt tành chứ ừ. ờ Đây vừa rồi thì uh, sạc cái uh, à, sạc cái điện năng lượng mượn nhờ của hàng xóm ấy thì <laughs> bé cũng bảo là lấy đi giả cho người ta bởi vì cũng làm được uh, uh, mượn từ hôm qua rồi tối hôm qua rồi thì hôm nay lấy giả để người ta còn uh, có cái thắp sáng nó xin nhà không một rót lò Ừ, nhà không một rót nhà không một rót à? Ồ mình xài nếp từ lúc này hả? à, cái giường này là à, giường của à, hai đứa ngủ trong này giường bố ngủ trên kia thỉnh thoảng là lúc mà mùa nóng thì à, ngủ như thế tạm được còn mùa lạnh thì chắc ba bố con cũng ghép vào ngủ với nhau thôi đây thưa các bạn là ở đây này những cái tấm mà những cái cây mà như thế này là hỏng hết đây này không còn một cái gì cả cái này chắc cũng quá lâu năm quá rồi không còn chắc chắn nữa rồi nhưng cái tấm ván này khe hở này rất là uh, hoàn toàn nếu mà có cái gì để ở nhà nhiều thì uh, thứ nhất là còn là sự trộn nữa cơ đấy nhà thì hỏng hết rồi lá danh ở trên nóc nhà các kiểu là toàn bản lá danh hết nè mỏ tao mày ăn cơm chưa nó tả nó tả bót chua chua chua chuối con à bao gạo vừa rồi à, lấy lấy vào thì vẫn còn ở con vẫn còn, thưa các bác là bao gạo mà à, đợt vừa rồi em già vào thì à, con cũng bảo là vẫn còn thì à, nên là vào thì cũng à, không mua cũng chỉ mua được một à, thùng tôm này chiếu chiếu và màng và mua cân thịt cho bà con là ăn một bữa bởi vì à, gia đình thì không có cái gì để ăn đây các bác là cái giường mà vừa rồi à, cái video trước mà em già chia sẻ đây những cái chiếu hỏng hết thì còn cái giường cái giường bàn à, bổ bàn những cái cây tre để làm thành một cái giường còn cái cây cây cột trôn này là để đỡ cho cái giường và ba bố con ngủ nằm ở trên này bao gạo ở đây à tốt sụp có gì lỏ ở đây nhà có thón lỏ em vừa mới vừa mở một chút thôi nhỉ thật sự thưa các bác là à, ba bố con thôi thì cũng không ăn được à, à, nhiều ấy thì mỗi một bữa chỉ ăn được ừ, một bát nấu một bát là thoải mái ba bố con ăn rồi ăn bữa rồi lửa lửa các vừa mới đun đi còn là thấy nóng nóng nín lên ông lê chỉ nó mỏ á mỏ mỏ đấy à à nấu cả hai có nghĩa là vừa mềm mén và vừa nấu cơm chắc là bố thưa các bác là chắc là bố cũng thưa hai hai đứa con ấy thì nhường lại cái phần là cơm cho hai đứa còn là bố thì vẫn à, à, nấu mềm mén để à, bạn thân à, bố thì ăn được mềm mén thì ăn mềm mén còn hai đứa thì ăn cơm ui ồ oh, ừ. mấy lò lò ừ, đây thưa các bác là đây là anh co và cháu bé Ô, đó chỉ múa hả mẹ? Có múa ạ. Đó múa là. À, à, lúc nãy thì em già cũng à, có bảo là à, đi đâu rồi thì à, à, cháu trai cũng bảo là đi với bố rồi đi chơi đi với bố rồi thế hai đứa hai bố con cũng à, đi giả cái đèn năm năm lượng mà trước mà mượn của nhà hàng xóm để về thắp sáng cho ba bố con ăn tối ấy thì hôm nay mới đi giả được nét một nét một tí nét một mỗi lúc bóng tảnh mù tao la lỏ rồi ờ, ờ. Nét sù của tao à? Chị tao à? Chị tao nó sù ừ, à? tao mà À vẫn chưa, chưa à? Ừ Vâng Đấy ăn chưa lúc đấy bảo Bé trai bảo là ăn rồi Nên ờ, nửa tiếng nọ đấy không? nó chơi nó chỉ tao nó chỉ tao nó ở ờ, nhà không rõ ở ờ, à, à thế là bố bố ừ. chưa ăn lúc đấy hai đứa con là cũng bảo là đói ăn một chút trước thôi chứ chứ vẫn chưa ăn đấy hai lên mà ở ăn luôn đi đấy con đi à ấy lon đi mà ừ, mấy tuổi chín giờ chú đêm vũ ừ. nếu gửi tao ấy khó nghe tôi mà nó nếu lò vô tay po ý à sát mệt tàu này ý là chát thì ý lu à ừ. Ừ, vi chả trẻ đấy không có anh chị ô đón đấy nó nhá ở <clears throat> tí làm cho ba bố con ăn nhá với lại à ờ à, phanh này chua rau chua chua à chua chua mà gạo còn không chua chua po à ờ chua po lỏ à gạo vẫn còn thưa các bác là gạo của hôm trước em già lấy vào thì à, bầu con vẫn à, còn để ăn thì hôm nay em già vào thì cũng mua được à, thùng mì tôm này chiếu và màn và một cân thịt tí em già cùng uh, ba bố con sẽ nấu cho ăn luôn bởi vì cái thịt này ấy, ở trên này không có tủ lạnh hai nữa là không để được lâu ấy các bác thì tí sẽ nấu cho ba bố con còn à, lại nếu mà còn thừa ấy, thì sẽ để lại cho những cái bữa sau của à, gia đình đấy chị ở sao sáng sò à? vâng là chủ đêm cũng ở nhớ nhớ đàn ừ, đi sao sáng từ đi lầu có vô cho nên tông xin thì tuần tuần tàu sao sáng này ở từ đi lầu ấy ừ. nơi nhà chú đêm vũ chỉ ừ. giỏi à ờ ấy thì à ờ. <coughs> vâng ạ à, vừa nãy thì à, anh co cũng à, cảm ơn à, chú rất là nhiều à, anh thì cũng không à, nói được à, tiến kinh sói ấy, thì anh anh chỉ nói được à, tiếng mông thì à, đối với à, tiếng mông à, trên à, chúng con thì à, cũng chỉ là xuất sinh thôi đấy thì qua đây thì em già cũng thay mặt cho gia đình là cảm ơn chú Điềm vui rất là nhiều chú đã tin tưởng canh để gửi cái số tiền cho canh để em già vào đây mua những cái đồ nhu yếu phẩm cũng như là thức ăn hàng ngày cho ba bố con kéo đói giáp hạt tạm thời bởi vì ba bố con cũng không có gì ăn ấy với lại à, những cái đồ dùng à, sinh hoạt hàng ngày ở trong gia đình vẫn à, không có thì à, nhất là mà bây giờ thì à, em già và anh Con sẽ đi nấu nướng cho ba bố con ăn trưa vâng ạ em à, mà mà ừ. chị con em mà em gì em gì nhá em chỉ cho Dũng mà tay nhá ừ. tí gần tối ấy, gần tối thì à, mát mát màn này và giải cái chiếu luôn ừ, ừ, ừ còn ừ, bây giờ thì à, ừ, bây giờ thì cứ nấu nướng cho ba bố con đó nhá ừ chị uống một đó nên thôi chị họ ừ. ờ mấy tông mà cho trẻ nên tông thôi ừ giống đây thế thưa các bác là ở trên này ấy <clears throat> đối với các bác ở dưới xuôi thì gói mì tôm là một cái gói mà bữa ăn à, à, buổi sáng cho bữa thay bữa phụ còn ở trên này cái à, gói mì tôm là thay bằng cái bữa tránh bữa chính đó là có thể lấy một cái gói mì tôm về nấu canh để trang cơm à, ăn đấy các bác <laughs> vâng thật sự trên này là hôm trước vào thì cũng không có rau để ăn gia đình không có rau để ăn bởi vì không có nương không có vườn đấy các bác Ừ mà ừ. mua mua tí á chỉ chứ mà ừ, mua rồi mua rồi ừ. ăn thì nó pha lời chứ cơ à ừ. ăn nhau sao này các bác là cái chiếu hỏng hết này và cái chiếu này cũng đẩy chắc thì tao không tao chọn tích là tao tao mà tết chồng tàu tết chồng tàu cái chiếu này à, anh co cũng bảo là được à, hơn 3 à, năm rồi gần 4 năm rồi một cái chiếu dài thì các bác có thể xem ở trong này này ở trong cái giường của anh co này là rất là đơn đơn giản là bổ chơi vào chỉ cần chôn cột là được thành một cái giường luôn này Mẹ mua chỉ chêm à lấy cái rẻ về à, lâu qua lâu qua xong rồi chiếu vào là ngủ sẽ mát hơn ông phủa mua à? phủa ờ phủa mua mua ăn phải lấy hết tròn là tê rồi tròn Uh, bẩn quá cho những cái trâu cho chỉ trâu tao xe tao xe nữa này lần sau nhá lựa rau nhá lựa rau mà dân cho thuật ra đó thì nhá không anh thấy khổ phòng anh à buồn quá đấy em già cũng là thưa các bác là em già cũng đã dặn cho à, bà con là lần sau nếu mà kể trước khi ngủ ấy thì à, hãy giải giải chiếu vào hấp vỏ ấy ai à ui cái giường này không chết chán à Thưa các bạn là em giảm leo lên còn à, sợ Bởi vì cái giường cũng chắc chắn sợ ừ, Rơi xuống giường đấy thì Không được Hóa tao mà tỏ đâu Ê tao tao sao đây lấy tốt về on on chèo xong chèo xong tốt này đây này ui chiếu này to nhỉ này chăm đã ui lúc này em già mua cái chiếu nó to rồi nhưng mà không sao không sao các bác ạ em già có thể là để luôn như thế này bởi vì thực sự là trước trùng pen ta ta tao đó mỏ thì có có đéo ừ. đấy thì có đéo xoay cơn đi <laughs> Đây, thật sự thưa các bác là hôm trước thì em già cũng không à, để ý không không đo cái tường của uh, ba bố con cho nên là em già mua về thì cũng hơi uh, rộng một chút thì có lẽ là lần sau nếu mà có lần sau thì em già sẽ để ý hơn về cái giường và mọi cái là em già sẽ để ý hơn Đấy, thật sự là hơi hơi hơi to một chút ạ cái giường của, của Ờ, à, ba bố con ờ, tầm này chắc chỉ mét hai thôi nhưng mà em giả mua cái ờ, mét dưới ấy, các bác thì dạ mong vâng, các bác có xem được cái à, video theo còn thiếu sót của em già thì mong các bác thông cảm cho em già một xe tao cơm ờ xe á hái mò đi cơm chín rồi thì à, tập cơm ăn cơm thôi bây giờ muộn rồi khá muộn rồi còn à, gạo hai bao này là trước là một cái anh Ngọc Minh mà đưa em già vào ấy thấy cái hoàn cảnh của bao con thì em Ngọc Minh cũng uh, mua một bao cho bao con còn cái một bao là của uh, trước thì uh, ba con cũng được một cái cột điện thoại ấy, khẩn cấp của thôn thì em già mới mua một bao vào cái đó tạm thời cho bao con tại có hai bao là một bao của à, em Ngọc Minh cũng có một canh canh riêng đấy các bác ạ cháu của chú nhá mắt luôn mà để tối ờ, chỉ biết ừ, là lên tường mà ờ, làm thôi em lên trên này đi con con lên trên này đi biết thôi rồi con rồi ừ đây à Đèo cái màn này có vừa không ồ lỗ lỗ này ở giá cho nữa lúc này không tôi có nhiều ốm là có nhiều ốm phải này to lên trên phát nhỏ cô nhá ừ. cái túi này không có gì ở bên trong đâu nó nào xong thưa các bạn là bây giờ em ra cái à, bảo cháu xong là mang đôn căn cái cái màn đà này ừ ạ đây buộc ở đâu con đi kêu kịp của to to đá nè đó rồi thế nó to rồi đấy rửa tay xong chưa rửa tay tao tao rửa tay rửa tay rửa tay mà nó mòn nhé thì các bạn là hai đứa cũng à, em già cũng vừa bảo đi rửa tay xong rồi nên đây là ba bố con cơm thật sự là thưa các bác là đây này một bát canh mà lúc nãy thì bảo à, úc hai gói mì tôm để ăn ăn cung ăn, ăn chung với cơm thì uh, anh co cũng bảo là thôi để ăn uh, cái nước nguội mì tôm thì uh, để ăn uh, dần đấy các bác thì em già cũng uh, thuận theo ý của anh co là không uh, úp mì tôm đấy nó mỏ nhá hả anh thưa các bác là thực sự ở trên uh, uh, vùng cao ấy bà con nhân dân toàn là ăn bằng thì còn uh, gia đình uh, em già cũng vậy lúc mà đi làm nương xa ấy thì không thể là bắt bắt đúa đi theo được thì à, khi về nhà mới à, ăn bắt đúa nên nó mỏ đi nó mỏ ừ. còn là gia đình bà con ở trên này là ăn bằng thìa và bằng âu ăn bắt tôm ấy không có bắt tôm bằng âu ăn chung vào một cái uh, ao cơm và một ao canh cả lẫn thịt thế lần sau nếu mà em già có vào thì em già sẽ mua bắt đúa cho ba bố con để tập ăn dần bàn bắt đúa cho sạch sẽ các bác đấy thì là tao không để nên nó chỉ mà ờ, chỉ tao nó ngay đây thế à tao xong nó bé chỉ mua chỉ nó ờ. cái chỉ mua nó ờ ngay thêm đây chỉ mua ờ, chỉ mua chỉ nó ờ đấy tao bên hôm nay mà tao mình chỉ chú nó là đấy ờ chỉ chú mua rồi à ờ em vừa rồi thì em ra cũng hỏi à anh co là được bao lâu rồi cũng ăn cơm với lại ăn thịt thì à à, anh con cũng bảo là được rất là nhiều tháng về về đây trở lại đây rồi không có thịt này và không có cơm mềm mén nhiều khi còn phải đi xin về ăn các bác Thế hôm nay được bữa được à, có cả thịt cả cơm mỗi cái là bảo uống mì thì anh con bảo là tôi đang nóng thì tôi đang đã cái nước à, để nguội đấy cái nước sôi đun để nguội nó mỏi chủ nhất chỉ ra mùa nhất thôi đừng ngại không ngại đâu nhá Đấy, lâu lâu mấy đéo ăn một bữa thì phải ăn khỏe vào thái nô nhá à, lúc này thì em già cũng có ăn một chút ở à, trên nhà xuống ấy để cho ba bố con à, ăn cơm đã rồi một lúc nữa em già sẽ à, ngồi lại ở lại và tâm sự với uh, gia đình vừa rồi thì uh, em già đã để uh, cho ba bố con ăn cơm hiện tại thì cũng ăn no rồi em già muốn ngồi lại để à, chia sẻ và tâm sự cùng à, à, anh con cũng như là hai đứa con bởi vì à, những cái à, thức phim trước ấy em già cũng đã ngồi tâm sự rất là nhiều tuy nhiên em già muốn à, tìm hiểu kỹ kỹ hơn và sâu sát hơn và muốn chia sẻ để à, anh co tiếp tục cố gắng và sẽ cố gắng hơn nữa trong cuộc sống và như là em già ấy thì cũng mong muốn muốn hỏi là anh co là tới này là anh co mong muốn điều gì nhất và sẽ làm những cái gì trước tiên đấy à, em già sẽ hỏi anh ừ, co ờ, tức là lý là thì à, bên họ mở cho ta là à, này cho lo dạ à, lo cho tôi sẽ cho cho nhảy dạ ừ, tay mỏ này của xin giao thế của giống nó thế à cá mà cá thế nào? cá nó nó cá ờ giờ tỏ cá này ừ ở xa thì chả dù lúc này dù <coughs> lúc này tỏn thế thì dù ở xa chả dù xa một trong một khư lọ ừ thế ở xa nhỉ à chỉ vấn thế à nó cá này mà giờ cứ nó cứ hòn tây tả mà chứ chủ thế mà tên thì là cá được ờ ừ. thế ở ờ, nhỉ chứ chủ ừ. thế nhỏ nhưng ừ, mà chế thế nhỏ ừ chứ uh, liệt té thế này liệt té thì chỉ mua à? ờ chỉ mua nhiều ừ. xa tàu thế nhở hả giờ giờ <coughs> thì dục khư này dục xa gọi tàu tên tới nhở dục khư nó tàu này rồi ta chỉ đưa xa tàu tàn ờ xa ừ, tàu tàn mua tàu nó tàu hầu yên lụt tê ừ anh ừ. nên mà lụt tê thì sai tàu <coughs> ừ ừ nên là vốn năng chỉ mới giá chỉ tuần này lụt tê sai chỉ tàu rồi nhọn thà ấy thì ờ, vừa rồi thì em già cũng hỏi à, anh co bảo là bữa cơm này thì cảm thấy thế nào thì anh co cũng bảo là cũng rất là lâu lắm rồi không được ăn cơm bữa cơm mà có thịt bởi vì những cái bữa cơm mà ba bố con ăn toàn là ăn mềm mén còn những cái bữa mà còn phải ăn nguyên rau bởi vì không xin được ngô cũng không có tiền đi làm thì không được tiền để mua ngô và cơm để cho hai đứa và ba bố con ăn đấy thì bữa này là bữa ngon nhất của <coughs> cuộc sống hơn một năm à, vài tháng qua nên không được ăn rồi nhưng cái ngày mà đi đổ công kiểu như là hàng xóm có nhờ đi đâu ấy, thì anh con lớn rồi nói chung là có tuổi rồi thì đi làm thì còn à, có bữa một hai một hai miếng thịt còn là hai đứa con thì ở nhà thực sự cũng rất là lâu rồi không được ăn đấy thì em già cũng có hỏi bảo là uh, mong muốn lớn nhất nếu mà tớ này và sau này anh con mà có làm ra tiền hoặc là à, có một cái bước nghĩ như thế nào về cuộc sống của à, từ giờ trở đi ấy các bác thì anh kho cũng bảo là thật sự gia đình thì à, cũng quá hoàn cảnh nếu mà anh co mà có tiền thì trước tiên anh co sẽ làm một cái căn nhà để kiên cố cho hai đứa ở nhà đỡ phải lo lo lắng khi mình đi ra ngoài bởi vì thực sự ở trong nhà của mình là chỉ lập bằng cái lá danh như lúc này em già chia sẻ nếu mà mình đun củi đun to mà gió nó thổi vào nhớ đâu mà lửa nó bay lên thì à, sẽ cháy cả nhà và cũng an toàn cho hai đứa con cái ước, ước, ước nguyện của em co <laughs> nho nhỏ là đầu tiên là sẽ như vậy còn tiến tới nữa có căn nhà rồi hai con an toàn rồi thì lúc đấy anh co đi làm có tiền rồi thì lúc đấy sẽ nghĩ sâu xa hơn tương lai là có gia súc cần kiểu như bò lợn gà các kiểu ấy và vâng, <laughs> từ các bạn là anh co cũng có những cái ước mơ của riêng mình cũng như em em già thôi em già cũng có ước mơ riêng của mình mà uh, mình phải chia sẻ nếu mà không san sẻ không chia sẻ thì cũng không ai biết cả đấy là những cái ước à, lời nói của anh co đấy dọn đi à, còn bây giờ thì em già sẽ hỏi anh co là bởi vì cái đầu tiên mà trước cái lần đầu mà em già vào nhà của ba bố con đấy thì em già cũng không hỏi là anh là lấy từ vợ từ ờ, được năm bao nhiêu ấy thì mới bỏ mà lúc lấy về là có con luôn hay là không không biết cái này thì như cái té nhị ấy thì em già sẽ hỏi anh co tại sao là lúc đầu là mình à, khám giả vợ mới về lấy hay là lúc đấy vẫn à, hoàn cảnh mà vợ chỉ về à, ở với mình xong một thời gian à, thôi là bỏ đi đấy thì em già sẽ hỏi anh co như là thì là ờ thỏ cho nè tì này lúc chỗ thanh thì mua mua nữa thỏ do do là lúc thanh như tỏ nhẹ nè tỏ nhẹ lệ ừ tỏ nhẹ nè do đi chán anh này họ là do này bắt tỏ nhẹ này là do ừ nó chỉ bao nữa chưa thì nó tao gì chứ ờ. chỉ bao nữa chưa tao bao nhẹ chứ ờ ừ, các cứ do chứ máu từ bắt niệm ta nấy nấy nhìn rong rong nữa thế nữa nữa thằng đấy chỉ lúc vô là à, cho lâu thằng ấy nhiều chỉ là tập cái vô là chứ ờ anh ấy từ chỉ bao tổ ờ, từ chỉ bao tổ 어, 만에 녀대대니라. 녀대대요. 녀. 본다 tìm bằng công Ồ. À, thế là trước là vợ của anh co ở cũng ở rất là xa. Hai cái à, à, hai bên gia đình là không biết về nhau ấy. Cứ thế là yêu nhau, đi chợ là cứ thế yêu nhau và đến với nhau. Kiểu như là uh, em gặp anh và anh gặp em chưa biết chưa biết gia đình anh ừ. như thế nào và anh thì cũng không biết là gia đình em có như thế nào và có hoàn cảnh không ấy thì à, chị mới về lấy à, anh co về sau nữa thì à, chị cũng không nói gì khi mà sinh ra hai đứa rồi cảm thấy cái cuộc sống không à, khá lên được ấy chị mới à, bỏ đi à, bỏ lại hai đứa con và bỏ anh co lại thật sự là cái cuộc sống mà phải có ngày một đi lên nếu mà không lên thì cũng như chị cũng bỏ đi bởi vì không có đất đai các bác đã không có đất đai rồi hai vợ chồng có con nhỏ nữa không thể đi làm xa để có tiền để nuôi nấm cũng như là uh, đưa cái cuộc sống đi lên đấy giờ thì thằng ta giờ thì ông à nè nè tí chỉ muốn thế là mổ thằng ta mua à thế mua chơi số nó hậu tên này chỉ muốn mà ờ rồi chơi chơi nhẹ chỉ mua chỉ nó chỉ mua nó chỉ mua hầu chỉ mua na cái kia là cái ờ giờ thì mua nó mua na ờ giờ mua chỉ giờ mua nó mua na đồng đầu cả giờ mua liệt tết thì là tiền rồi nhiều nhó nhở ờ thế là có nghĩa là thưa các bác là anh có bảo này này là lúc đấy là lúc mà chị về thì ờ, còn là một ít đất đai đấy thì về sau về sau mà chị về rồi đi à, nhà à, nội bên này đi ăn hỏi nhà bên ngoại bên kia thì à, cái tiền thách cưới cũng à, gọi là khá là cao ấy thì mới bán đất đi để à, đi à, thách cưới à, được vợ chị chị vợ của anh co về thì à, lúc đấy à, đất nương mình hết mới hết thì lúc đấy chị mới à, bỏ đi <laughs> thực ra thì à, đất đai ở trong nhà cũng có vật nuôi để bán để thế chất với à, tiền nông và đi gửi cho nhà ngoại đấy thằng thằng con nẻ nó thằng cái nó có chỗ có chỗ ừ. à, trước đấy là vợ của anh co là ăn uh, tiền uh, tiền uh, ăn hỏi thế cưới là 12 triệu các bác ạ nhưng mà lúc đó mà 12 triệu đối trên này thì khá là cao Đấy vừa rồi thì à, thưa các bác là em già cũng đã hôm qua hỏi về à, cái ước mơ, ước nguyện của em co, anh co sau này và em già cũng đã chia sẻ, anh co chia sẻ cho em già những cái thông tin mà trước chị và anh co ấy là làm sao để lấy được nhau bởi vì gia đình trước đó của anh co rất là hoàn cảnh mà chị lại không biết chị lấy được một thời gian xong chị mới bỏ đi ấy thì uh, tại sao thì anh co cũng đã nói cho em già biết rồi thật sự những cái ước nguyện của anh co mà lúc nãy anh co chia sẻ cho em già ấy <clears throat> thì ước mơ là nho nhỏ của anh co là có một căn nhà nho nhỏ để à, an toàn cho hai đứa ấy. thật sự thưa các bác là em già cũng rất là muốn là giúp đỡ cho gia đình co nhưng mà em già cái điều kiện của anh già cũng Ừ, em già cũng à, đủ cái khả năng và cái điều kiện rất là mong muốn là các bác à, xem được video và thấy thương ba bố con thì có thể là ủng hộ một chút cho ba bố con có có, có một cái căn nhà nho nhỏ còn bây giờ thì uh, cái thời lượng của video cũng khá là dài thưa các bác hôm nay em già vào thì cũng uh, à, chị cái phần à, tiền của chú Điền Vũ mua cho ba bố con là một bao gạo à, một một hộp mì tôm một cái màn cái chiếu và mua thịt cho ba bố con là hết 370.000 là số cái, cái số tiền còn thừa của à, chú Điểm vũ thì lần sau em già vào sẽ à, mua những cái đồ à, thiếu của gia đình như là nồi này và quần áo cho hai đứa bởi vì cái video trước ấy em già vào và hiện tại thì hai con cũng cũng có quần áo để mạt thì lần sau em già vào sẽ tiếp tục mua cho hai hai con và cả cho bố nữa những cái gì còn à, thiếu thiếu ở trong gia đình đấy thì à, em già sẽ cũng cũng sẽ à, xin kết thúc cái video tại đây à, các bác nào mà xem cái video này hay và bổ ít thì à, à, xin à, like cho em già một like và đăng ký kênh hộ em già để em già có à, thêm động lực đi à, giúp đỡ đồng bào hoàn cảnh và khó khăn ở trên à, vùng cao này còn bây giờ em già xin kết thúc cái video tại đây xin chúc quý bạn anh chị một ngày xem uh, mệnh khoái, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Em già dạ xin à, hẹn quý bác anh chị vào những cái video tiếp theo trên kênh Sa Trường Gian TV. Ừ, hãy này nhón lên nhá hả? À, này nhón lên. Ở ấy ờ, chả mà cho à, ừ, ừ à, cho vít chả nhá. Dòng ừ. cái thì chỉ to to này nhá hả? Hả? Ừ. Ờ, chú mua thịt vào cho rồi nhá. Tối nay ăn thịt rồi ăn ăn tiếp nhá bảo bố nấu nhá ừ. nhá mẹ nhá mà nó im chả uống cay cho nên thôi nhá ừ, thì chỉ muốn hỏi chả ừ, trừ trừ nhá ừ. ừ. ờ giờ dạ, ta mà ờ ừ, tao này để cha này lo mình gì nhá chả dần dần trò này nhá ừ. hả đấy ừ. ừ. đấy thì à, lúc nãy em già dặn là ờ, còn phần thịt còn lại ấy, thì phải à, luộc để xong rồi tối mới ăn nhá hả ừ. mấy tông ờ, khờ do trẻ nhá hả ừ. ừ. ừ. ừ. ừ. à lý hả ừ nhớ nhớ nha